بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تتأل الحزن إذا شئت سهلا جملة ني تبقى تانو كاي تبقى المنصوبات من الأسماء 10 nah an mansubat minan asma nah roh an mansubat minan asma jeng hạt tôm hạt lo mờ hạt sa mờ từ xa từ al maf'ul bihi al maf'ul bihi ya oke hmm. ya eh, taraba taraba banyak wasit ke ya, taraba dày tôn khalidan đó ờ, này này nếu mà phun hì này nhưng tế bài hấp hấp pháp tế thao ngạn misa hà sa thao erop nhiều na sebab dia cepat taksi oleh tepat maf'ul bihi dia tahu misalnya loh na tahu i'rabnya taraba zaitun amma à, taraba zaitun khalidan taraba fi'il mati zaitun fa'il khalidan maf'ul bihi จึงไปอาซาเท่าไม่ชาอาซาจึงนำนี้แต่ไปติดตัว al al jeng taala babun maf'ulin mutlaq wa huwal masdarun fatlah al muakkid li amilihi awin mubayyin li naw'ihi aw adadihi jeng kita ta'rif uh, eh, ieu iya oleh maf'ul mutlaq nan wa huwa al masdar nah maf'ul mutlaq wa huwa Master, ini coba al maf'ul al mutlak, mutlaq jeng tarihnya bisa huwa master, huwa master, jeng maf'ul mutlak, ya ta masdar ya kaya master nggak jeng oh nah kenalah mau mau isim faen, isim maf'ul nggak maf'ul mutlak jeng oh ya ta master, boh nih Wahwal master, maf'ul mutlak disanya master. tituanyo al fatlah abang hasa abang sa fatlah hmm fatlah trai pa talawiyat le trem ta tua om ta hang fatlah ha tawayan trai tua, om ta à, tua ni fatlah om ta ni rukun jumlah lok jengo ta là mơ thì gạt lão thì sa à, cái mubtada okay titua khabar tiklau file ពីប៉ាណា f file អត់តមកប៉ាតែនេះលុបជាងអស់លុបចម្លាស់ចម្លាស់ថាបាំងអមយនេះអ៊ំតាអ៊ំតារុកុនលុបចម្លាស់ជាងផាត់ឡាស់នេះលុបជាងតែពេលនេះកាំងមកណាមិនឧទាហរណ៍ទៅលើអ៊ំតានេះយកកមុបទៅតាខបត zaitun ប៉ាលីវុនយ៉ាស់លើលុបនេះក្លាចម្លាស់ទៅថាបាំងនេះអត់តពនលុបមុបទៅតាក្លាចម្លាស់ទៅថាបាំងលុបមុបទៅតាក្លា là jumlah tertopang ataupun là khabar wa jumlah tertopangnya ataupun fa'il jaa zaitun vậy là lúc file là mới topang giờ năng nghe naib fa'il giao gặp tetapi fadlah này lub là topang chừng ô ta hỏi là darabtu zaitan torban này này maf'ul mutlaq ya này này này lục la ka hu eh darabtu zaitan ka topang eh ok Ni kong lai tisa nyo mafon mo talam tisa master. Bakit tot pan master thì Tito Phật là jumlah này ác lộc nhiều chừng. Hầu như ở thành jumlah tha băng chừng. Đó nó. Hầu như ở chừng jumlah tha băng chừng. Thì lão al muakkid li amilihi. thì Tiklau al-mu'akkid li'amilihi. Ini nih, tiklau al li amilihi chừng một hết tờ rập tu dày tan tọt bàn này à mê lên nè rồi nó tọt bàn này mà ắt kết li à mê li hì tờ rập tu tọt à tông dết nó tông mà ắt kết cái một hết à tạ kịp à tạ kịp thì sao au mù bay yên li nào ý hì à ta bốn tông nhu nhu bà chụp bay chỉ nít to sẽ gãi mi sa thì căn tông thao kia ini tao nya apa ka tao nya ka ka ka ki ya ka ya ka tao mo nya bo ke ta jenis tao na na ye mo ba yin le nao hi ka jenis tao ha ti klau ni au a ta hi maf'ul mutlaq nyu nyu pa bai mo ba yin onto tao tum bang chum luôn tao ha bang ta bon thua bang ta lao bang ha thế giờ mi sa là bằng hay sa ha bằng sa chứng fal muakkid li hì ni Nahwu wa kallamallahu Musa taklima. Kallama fi'il mati Allah fa'il Musa maf'ul bihi taklima maf'ul ini. Jadi kenapa syarat mengi? Taklima master. okay Taklima fadlah. Jumlahnya je wa kallamallahu Musa hu thapang. Oh. Tapi nyekang mana mà tapi thapang jumlah nyu jumlah oh. Al muakkil li amilihi ni wa kallamallahu Musa taklima. Nih kalamani amil yan eh. Wa taklimanya takif di amil. Nah, nah senang nih. Yoka tarabtu tarban. Tarban maf'ul mutlak yan eh. Pernah nyo pa cebah nyo ki nyo takif về ka. Ah, tarabtu. Chừng pin này không là Ibn Hisam, con Hagan ulama nahu Ibn Hisam. Hagan ulama nahu kala maf eh, kala làm làm Quran Allah Allah allazi khalaqa samawati wal ard ya khalaqas sama wa tiwal ar chứ jumhur nahau Arab là jadi ini maf'ul bihi ya ke pakai kata Arab yang namanya oh jenengi kalau ini maf'ul bihi ya kalau maluas ini ya ke maf'ul bihi tapi ibnu Hisam kala không sirek sirek lugawi kala sirek lugawi bukan sirek akidah ona cái do là hai phía nó chỉ khe làm coi ta một ôn một lọc đấy tao tiếng á cho nên cả hô ổ bằng tiếng lên giờ đấy, tao rắp tôi dày tần tọt phần tao lên lên tao lâu tao thì tao nó trẻ tao nó hô với đó, à ô việc đấy, vì sao sẽ năng bằng nó kì, à cao tú khóc dần là năng tăng lên tao lâu bưng hô với tổ hô việc đấy, hô hô với cái từ mới bưng bưng Syaribtul ma'a. Kalau minum air, air hawi. Jangan dia mampun bihi. Ya ke? Tapi mampun mutlak bu, kalau ngak, nan kahau. Ding, nan Ibnu Hisam kat lek taki kat el kala kala oh bini era mampun mutlak ya je. Tapi jumhur hal mampun bihi. Kayo lek kalau ya lek mampun bihi, khen kok itahnya mananya kalau kau jing lengi lau ni. Hau ya nan nah. តាមហ្នឹងអ៊ីបនុហ៊ូសាមហ្នឹងអ៊ីបនុខុនខុនទូឡាផងកៅទោប្លែមស៊ីកំផងកំមិតឡៃហាកាងអ៊ូលម៉ាណាហូកងអាលឹមហាផងកៅផងកៅទោប្លែមករ៉េបទេផងកំមិតហាកាងអ៊ូលម៉ាកងអាលឹមទោទីប្លែមស៊ីនេះអាលឹមណាហូជាងស៊ីបវៃកងាន់ញូណានអ៊ីបនុហ៊ូសាមកងតាប់កើតអ៊ីបតាប់អៅតោម៉ាសាលេកកតរុនណាតាម៉ូនេឡាពីសិតតាប់សេមសេមរំណាហូចឹងកាលា hẹn gọi ta này rõ du ibn Hisham giờ khăng gì là con thầy tôi em bao nhiêu thế này việc gì giáo cái giáo cái từ từ nấy pin này khi này tao rắp tao thọt phản này tao làm thầy tao nó tao cả trứng hông này <laughs> ok này giáo cái này kata tu cắt kata tu tersan kita batan tong pi habir mo puno lang nya ho tay mga tao tala mga ona นี่ช่องแต่มาโอนปีฮีในเฮาเย็นเนี่ยน้องปังในเฮาเย็นนี่อ่านั่นเต็มเยอะอันโตกันงิวไฟตายมันเหรอទីតោវលមបៃយិនលីណៅអ៊ីអាមីលីហ៊ីញុខានជនីសអាមេលងអាយបើហ្វាអខសណាហុំអខហ្សាអាស៊ីសមុកតាឌីតបើអល់ឡះឡែកកៅមើទុយទីផងញូអខហ្សាអាស៊ីសនេះនេះអខហ្សានេះមកអូនមកឡកនេះ mubayin li nau amelihi mơ yếp ơ bố mơ tôi yếp ơ mơ tôi cũng khăng biết biết khăng mơ tôi sẽ lại đợi phát đồ nhẹ phát đồ bằng nhỉ ok này ạc giả này bố bố như bayin li nau ok cho nên mơ tôi yếp ơ mơ tôi cũng ạc giả azizin à awiyin mà nó azizin à cũng phát phát khăng ờ. thằng này chừng mi san thì tua này cũng bay chừng đi là cái. Nih. Ah. Wa kaulika tu zaitan tor bal amir. Nih. Tor bahani maf'ul kene mutlak kene. Mubayyin li nau ah, li nau'ihi ini ya. tu tor ah, zaitan tor bal amir mana jauh ya nih ini. tu zaitan misla tor bal amir. Mana katong zeni ini jenis tong jauh ya, kan amir tong nih. Ya? Bos mubayyin nau kene tang ya baru jenis tahu ya baru tahu ya amit tahu ya à. à ya bề tông đi ya. à. <laughs> Tarabtu zaitan torpa amib Asa mananya nih tu zaitan torba al ya amir mana nih mananya tu zaitan misla ini misla ya, torbi amir kata tong zait nih yau jenis tong yau ke jenis tong amir tong nih hmm. mau mau bayin linau ke tiklau wal mubayyin li adat amilihi ព្រះខានចំនួនរាងតោងអតុមអាមេលតោងនៅទំបាំងតោងរាងតោងទំបាំងតោងកលតាអល់ឡាហ្វាតុកកតាតកកតាវ៉ាហ៊ីតាអូខេតកកតានេះមកអូនមកត្លុកទេនេះញោមប្រខានលេខនេះកៃនេះទៅហើយបាំងកៃអតាត់អូខេនេះវាច្បាស់យ៉ាងគេបើកោលីកាតរប់ទូសៃតិនតរប៉ាតេនអូខេតរប៉ាតេនមកអូនមកត្លុកទេញោមបាយ៉ាន ចំនួនតងទំបាំងទ្របាំងហាបាំងក្លៅបាំងចំនួនតងហើយឡែក្លោតួក្លោនោះស្នឹងបាំងអាក្លោតួក្លោអូខេអកសាមុនមកបងមកតឡុកជំនេះជំនេះជំនេះមកបងមកតឡុកមិនតទុំជំនេះវ៉ាហូវ៉ានេះវ៉ាហូវ៉ានេះមកបងមកតឡុកហ្នឹងគិស្មានឡាហ្វស៊ីយុនវ៉ាម៉ាណាវីយុនទីសាម៉ាឡាហ្វស៊ីម៉ាទីតោម៉ាណាវីហ្វេអិន Hapin yêu la ta'rif nyu fa in wa faqa lafzu fi'lihi fa huwa lafzi kama taqaddam. Fa in wa faqa hake wa faqa ni al maf'ul mutlaq na. Fa'il e maf'ul mutlaq ni fa in wa faqa al maf'ul mutlaq lafzu fi'lihi. Yahle lafaz maf'ul mutlaq nan yahle ờ, maf'ul mutlaq nan lafaz như giao cả ông e fi'il yu. Cho nên ya công ye maf'ul lafzi. Lafaz giao cả ni giao cả tarabtu zaidan ni. Tarabtu zaitan totfan ni. Ni la fa hiya kau ni ni. Jahla ya maf'ul mutlaq nan fa in wa faqa ni fa in wa faqa maf'ul mutlaq lafzu fa'lihi fa huwa maf uh, lafzi. Okey, ni taraba, không taraba giao kau. Nan yêu lafzi ya nan. Kama taqaddam ya ka tarabtu totfan nan. wa in wafaqa dia maf'ul mutlaq fa in wafa wa in wafaqa makna fa'lihi fa huwa makna fi Giờ nhiều Jale maf'ul mutlaq dan yu yau ka un fi'il yu pen ka makna men lafaz chung ti kau nama ia makna vi maf'ul mutlaq ya ka maf'ul mutlaq kau tapi hasa ia lafzi hasa ia makna vi yau ka jalastu qu'udan qu'udan jalasa makna yu kau tapi lafaz chung kau này jalasa có tứ tứ tòa lá có ta có tòa lá cái chừng là jalasa tu có u tan có u tan nên maf'ul mutlaq nó Uh, chừng mà à, nếu yêu yêu cái yêu mạng nào vì sập cái sập nhưng mà nào giáo cậu là phó chồng việc cậu, thì tua và công tu cô vô cô phản chừng cái mà co mà và co phá đấy mà là từng yêu cáo tapi là phó chồng cậu từng yêu mà phó là à, mạng nào vì senang senang senang lagi ya một mau tolak sen lagi mấy oke ok នេះគេទៅខែបែបងប្អូនមកត្រឡប់គេទៅខាងលេតារីសនេះលេមក master នេះនេះ master នេះបងហើយគេ master master ជាងបតាបតារីស wal master ismun hadath as-sadiri min al-fa'il ភាសាអង្ៈគេអ៊ីវគេព្រឹត្តិការណាព្រឹត្តិការយេហៅថាចឹងណាព្រឹត្តិការកងញហូម៉ាយមឹងមឹងមឹងកានកងងាខកយកលេទីកអ៊ីតាទេ fa'il ញ jadi ni fa'al yadullu ala zaman wa hadath fa'lan nyukai mana zamana hadath hai utaha jala kataba zaman nyuke mati boke hadath hadath hakik ga'nana kitabah nana boke hayu le fa'al nyuhub mà na zaman hong hadath như không master master như pun mana zaman no hatai sah men oh tahu jalan kita apa ni kita apa ni julus như thì trong zaman no tenan ha Ah, boleh master, boleh tadi master huwa huwa ismun hadas. Kau nyebut mana at pertika, boleh nyohoma mung fa'il. Ah. Wa takribuhu hu ni namang lain ni, namang master ni ya ni. Untuk takrif senang pang Ta'rif masdar kung senang pang Bajik masdar mereka senang pang Ayyukala huwa alladhi yaji'u Thalisan fi tashrif al-fi'il Maknanya tashrif di clown kan Nanti masdarnya Toraba yatribu torban Jalasa yajilisu julusan Fataha yaftahu fathan Jangan ia ia masdar Nan senang pang cho nên tarif này có những na băng xếp trong gặp tạo ra phao bài mới tarif thì ní năng băng nếu yên bốc cái tọt bàn đấy như thế tông giờ bàn ồ Toropa nyupai mana hatai hai zaman hai Yatripu có phải mana zaman hai hatai hai Mà cái ni tốt đó ni can hay hầu Rồi chết tốt bán này hồi zaman đó Hồi zaman đó À phụ tao mà Fataha yaftahu pak lo akan hay pak Fathan này hầu Lẹ pak mà nghe pak Hồi tiệ hầu hatai mình như hồi zaman đó Nó ni tarif master Ok, ni pa ma janu buanin master hakik jumlah master jeng tela maf'ul mutlak nan ya ta masdar di ditakrif huwal master, oke bisa ya ket sebut syarat bisa master tapi hakik kai nyu jumlah master jeng ini ma yanubu anil master? waqat tan tan sab eh, waqat sabu asya ala maf'ulin mutlak wa illam takun masdaran wa dzalik ala sabilin niyabah anil masdar oke waqat tun sabu asya alal maf'ul mutlaq wa illam takun takun ni hakik boh isim nyo ke asya ni ni ni ni ni mananya waqattun sabul asya waqattun sabu asya alal maf'ul mutlaq wa illam takun asyanan masdaran walaupun jangan kan masdar oke deh wa zalik ala sabilin niyabah ganti atau menjumlah mengmasdar nyo nak ke neng pa pa nah disa pul Thế di sana lisana di tua apa? Jeng tisa juga letisa kul ditua tua apa? Hmm. Oke, kul. Pelana tua tua-tua ni hong pak nih, muto ni nih, lil master. Nah bu fala tamilu lal maili. Oke. Okay. Nih, lane maf ni maf'ul mutlaq ya nih. Lahna nih muto nih namang master nih.

Ya kayak misalnya araf tuh araf tuh kullal ma'rifah. <laughs> Oke, ini jauh kau ini. Fala tamilu kullal maili. Itu apa? Wala walau takau wala alaina ba'dal aqawi. pak ba'dal ini pun mutlak ini. Araf tuh ba'dal ma'rifah. Senang pang. Misalnya senang pang. Araf tuh Oh, ah, pasam ya senang tang pak to al ma'rifah. Oh, ah, jadi senang tang jeng. Aja Quran ho jet nah pang. Nan jago yang sulit araf ta araf tu pak tan ma'rifah. Wallahi araf tu kulan ma'rifah. <laughs> Tembal pasam dia kan. Bagaimana aja. oke di tua di klaunya adat ah, di klau adat di klau al adat di klau al adat di klau al adat wakal adati nahwu fajliduhum samanina jalta ini fasamanin maf'ulun mutlaq wajaldah tamjiz ni bo sama ni ni atat on ni ha let na lek ចំនួនចំណាំងទីប៉ាញូអស្មាអូខេអស្មាអលអាឡាតអស្មាអលអាឡាតយកកគេនេះ وكا وكا وكا اسماء الالات نحو ضربته صوتا នេះ صوتا នេះមកហ្វូនមកត្រកនេះញូកិន master វិញចំនួន master អៅអសនមកគេតរប់ទូហ៊ូសៅតនអៅអសនអៅមេក្រកោសៅតននេះจะจะដប់តងมองគេมองអសននេះគេជឺមេក្រកោនេះมองទៅវិញញូប៉ណាជីញប៉ងក៏ប៉ណាតែមានក្លូងនេះអាក្លូងមួយយ៉ាយាយសៅតននេះมองអសននេះគេជឺមេក្រកោនេះក្លូងមួយយ៉ាក្លូងអឺអំបងអំបងអាសាររបស់អាសាររបស់ហ្នឹងយា Mananyo ini torap tuhu, torap tuhu sautan tarabtuhu sautan tuh asan torap pan pis pis sauti, sauti tuhu, tuhu torap ban pis pis sauti ini hong hengong ini Biaya begini nih jadi nih. Ah, biaya punya terap tu korban pisau. Biaya begini nih. Tapi Arabnya nyoh hazaf ke nyoh hazaf temas tert nih. Pernah nyamuk ini nih jumlah buat terap tuh sautan. Ya jumlah ya nggak dah dah cong ke. Ya ke jumlah tentang tiba tam jis nih. Tam jis nih. Yuk ke. Dan senang mau tentang tabab tam jis ke. Ừ. cái nó chừng tarabtu tarabtuhu bi sau nó chừng chừng chết mà chửi bây giờ cho nên maful bihi không maful một lọc này dạ. này như chừng chùm là gai vậy cái nó cái nó à, chừng ai ra này cái này mà na gan hai dao master pro na gan mỗi nếu mà chùm nuôi master vợ tarabtuhu sau tan maful một lọc vậy nè cái nào chừng nhẹ nhẹ rập gai vậy ừ dạo dạo năn nè năn nè ok chừng chấp mà ôn một lọc okay. thầu hầm nôm phòng tất mỏm chừng phải tập thì tua à mà phôn phi thì Ôi, lục nà này. Ok, thôi. Chừng lệ mansubat menan esma ta plom mờ thì bao tua ya thì lao nhú. Al ke al maf'ul fihi eh. Al maf'ul fihi. Ok, nia pa bul maf'ul fihi. وهو مفعول فيه المسمى ذات في الزمان وذات في المكان تبيو ذات زمان ذات مكان حقيقة من ذات ذات نن này ذات này تبيو ذات زمان حقيقة ذات زمان này ذات này mình حقيقة ذات này mình là thì xa nhưng mà là như cạ thì xa ma ataitu li ذات fi li ذات fi sehi ok này ma ma ma ma ataitu atau ma chị tú ah, ma hatot tú này ma hatot tú لزار فيه الصحي يعني لزار فيه الصحي آه الصحي يعني نزار دي بمعنى كده ني كلاب دي سا هسا زار كده ني بمعنى سامغا سامغا نن أنت جي ثابان زار زمانه hakik maksud dari zat zaman ni mana hakik ni mana hakik dekat pini ni adakah mana saumga ataupun mana ni mana kelak bisa habis ni zat ni ni maknanya bạn ờ, xong gạn đấy chứ A gặp yêu là A về các đọc nó tệ tệ e tệ kia cái đấy yêu A chứ mấy chít VA chứ nè xong A nhỉ bao VA chứ nè cái bao VA chứ nè hay cái đọc cầm nên yêu cái A giọt giả mán hai bên nó chỉ yêu giọt giả mán yôm đấy đi sao là là nhật đông mong một mong năm súp như nào mong năm bờ gai nữa nhất đông nhất đông mò vật tàu nè nè bằng thêm ngay từ yên giọt thì màn thôi từ các tăng giọt thì màn không lên giọt mà can với lập pị nó nhất đông lập pị nó tội màn đi ha thêm biết này giọt thì màn có thể giấu giọt thì màn đi nhất đông vật tàu mong mong năm súp đến nào mong năm bờ gai yêu vô như này lay la nhất đông mong mong năm bờ gai biết mong năm súp sẽ năng tăng nhiều giọt nè đông đập đạp đập đông giờ lập pị với hai đông lập ataupun fil ke le le ke zat zaman cái này nih zat màn này zat zaman màn ke jau ke jau ke cái jau ke aman aman nó đông là bị tội nào masjid nhà amam man masjid nhà đông zat nan nhà đông từ cái nào này cái gai mà amam nó tự yêu yêu cái nào vậy ờ, nó nó đi mà là zat zaman zat makan Oh. Ờ chúng mình gió nó pin đấy mà nào chỉ khen khá là mà nào vì à vì à đọc đọc tệ và mà đọc đông này nếu con yêu lại mà phôn phi hì này này yêu kia chừng yêu giọt giờ màn giọt mà can yêu mà phôn phi hì á yêu kia yêu phi hì á à <laughs> yêu kia chừng về lên là phi hì cái do cái livu cô phi phi hì giờ cái ô ta ha cho lại sa phật tu sa phật tu yau ma al-jumu'ah. Nini iu zot man mansub ala zot fiyah yaumanin. Yêu kia chừng yêu là maf'ul fihi, cái yêu là pu musafir như lệ làm ngay lan năm giờ. Mang tên cái không tình yêu mà nâng không tình yêu nâng gặp học bà yêu là maf'ul fihi thao tăng nó nè. Thao là maf'ul fihi như như mặc sốt ghế nó nè. Cái yêu lại maf'ul là kia kia cũng ngã nó nè. Nhiều lệ to làm làm zaman làm zaman nó vậy tập to được pi nó vậy vậy sao phát tàu phụ sao phết nó như lệ tao làm ngay nữa nè chừng lệ yêu cái chừng yêu mà phone phi hí livuku elfl phi hí livuku elfl phi hí <laughs> ha bao chừng chừng sao phát đấy nhiều nhiều lệ em lấy như lệ làm giọt làm làm gai này nhỉ như đây lệ em đi một gai chừng sao phát nhiều đấy livuku elfl đấy chỉ im giọt Ah, maf'ul fihi tapi yang pengen oleh huwal musamma zarfu zaman zarf makan fa zarfu zaman huwa ismu zaman oke ya ka an mansub ka plona bi takdir fi ka ya bahasa bahasa Zarf zaman ni oke huwa huwa ismun ismu zaman ya ka yom ni ni ismus ni ismu zaman ni nah, mansub safatu yauma al jumaati mansub bi takdir fi nhưng mà chết nhận thu phi làm năn bao nhiêu giờ thấy tập tiệp phi ở trường giọt rồi mà nói gì sa phật tu phi giàu mình chùm à giờ vừa chấp tặc tiệp phi mình giờ tu phi rồi làm năn mà khả năng cái như trường giọt thế nên tốt giờ là hụt tập tiệp phi ở cái giọt đâu giàu nhiêu kiểu này ly từ lại sa phật tu giàu mình chùm à giọt vậy cái cái do lại như tập tiệp phi chừng đó là từ cái sa chùm là cái hu dâu ngay tôi bị yêu giọt đó cái do như tặc tuyệt phi ô tờ ha ô tờ ha anh là dâu mú dâu muốn mù ba rồi dâu muốn dâu cậu này hầu phi tập tuyệt phim đấy chừng như cái giọt đó này ở tập bọn trở lại trà a dâu muốn Mubarak ba rồi dâu muốn ít ô tờ ha lại trà a dâu muốn Mubarak ba rồi này này sẽ năng bằng ní ní bài gì sebahagian jangan yaumun Arab chừng gì fa'al e lấy giọt cái giống như tắt tiếng phim lấy chừng cha à, phi với chừng phi lấy chừng fa'al e gì thế này nó nói chừng như nhiều trẻ sarat nhiều nè phải phải do phải zaman hoặc ismu zaman ismu zaman dạo giờ yom này này sarat thì tôi mansub mansub mansub như này tắt tiếng phi hay sao cả năng cả này tắt tiếng phi cả một chừng Teh ya onya mansub gai ya le pini cicek mansub utaha le roa itu yauman mubarak mansub. Khudwa syaratnya nih mubarakan. Tapi takdir phi jeung oh yêu giọt công. Như kalau syarat bahwa giọt fi zaman mansub hai takdir fi. Jadi ini giọt zaman ya mansub ya hu takdir fi yêu giọt zaman công. Lebih lebih ini sempurna. Kayak jebal lebih dari ini sempurna ini. តែកាយមិនណាយកក្រោបមិនយកមិនលៃឡាគាត់វាសនាណាដូចនៅពីនេះសំខាន់យ៉ាងនេះជាងយកឡៅសារ៉ាត់អ៊ីស្មុសហ្សាម៉ានមិនស៊ូបឲ្យតាក់ទៀតហ្វីហើយនឹងកាជាងសតហ្សាម៉ានអូខេណាស់ពូអឺអលយូម៉ាជាងជាកមិសាងនេះសាហ្វាត់ទូយៅមិនជុំអាជាងយៅម៉ានេះជាយូគេ giọt zaman man sub ala giọt phía đơn ăn Arab hồi giờ mà này lại giọt phu zaman Arab như lại giọt phu zaman à, mansub ala zarfiyya mansub ala zarfiyya ừ. rồi năn nè năn lên thao bài, phải hasa phá thâu misal nhúp, lo thâu erop nhúp, giọt vào zaman này erop nhúp năn sa phật tu yau ma al jum'a này giọt zaman mansub ala giọt phi à đây năn hôi Thank you. mansub ala zafiyah ok nah jeng blohe misalnya safatu al yauma jelas gak abang gak nah gak misal hasanah ya misalnya safatu safatu al yauma kau guys nih nih man man zot zaman mansub al zarfiyah jeng giao khảo jelas gak misal safatu al yauma safatu al lailata safatu gudvata gudvatan safatu bukratan safatu saharan safatu gadan safatu atama safatu sabahan safatu masaan lam usafit abadan oh là safatu amadan safatu hinan safatu aman trong tiếng mình sao được không tiếng mình mà nói như dấu gái lay là hầm lắm gút va này cùng súp bukra này cùng súp sẽ cậu nhé saharan waktu sahur kung tiwa sahur nan gotan ki atamah ni hatai waktu isa hasa fe mlam hasa fe klau mlam hasa fe klau mlam meng titua nan utahal le khe meng le mlam pha chang klau hộp mong tuom bạn mong tua nào nè mong tua nào mong supu nè yêu waktu atama hay nè sobahan kumsu masaan bagai abatan lalibah lahut Ừ. lam usafir abatan ờ, amatan amatan ni nhu nhục cài ni nhục cài abatan abatan lo haza lil lil amat lấy sa lil abad có gặp lại harje à boleh haza lil amat fakat lấy sa lil abad à, à. hinan bậc tấu pil nên có thể pil có hấu bậc tấu có hấu aman maruf thon chừng vì sao nó chạy sa phật tôn ma nó chừng gì ừ, chừng Sahron Usbuan xin à, được dọn giờ màn này Sa Phật tu Sahron ai tập phần đó nó này chừng dốc mới sao cho công nha Sa Phật tu Sahron Sa Phật tu Usbuan Sa Phật tu sa a tan à, giao cộng chừng giọt giờ màn phải giọt mà càng và giọt phân mà càng à ni sa đặt nhiều cái này vì ni sâm khang luôn huwa huwa ismul makan al mansub bi taqdir fi à bao giờ cậu ni giọt giờ màn lo thì phải giọt mà càng giao cái là jalastu jalastu amama al masjidi ni amama ni ama amama masjid. Ya, ya, ya tarifnya nih. Isim zaman nih. Ha, isim makan nih. Amama nih. Isim makan. Mansub nih. Amama. Ditakdir fi ke. Ya tu fi. tu makan. Makan. Amaman masjid. Ya, tu makan. di ama masjid. jelas tu ama masjid. jelas tu fil makan. Nih fi ke. Fil makan. di ama masjid. Nih, mana asal lo jadi ini? Asal mana ini? Bufi ke tifi ya ini. jelas tu fi amamin masjid nanti cumi nyelak ini. jelas tu fil makan, kok oh, makan tifi ya yang kau seratnya hau. Huwa ismu al makan an mansub ya takdir fi ke. Jeng tegahkan hamisan hasan ya tong pi <laughs> Ya tong pi lah jelas tu tong pih no. Jalas tu min masjid. sebagai. misal misal, eh, jelas tu amama al-masjid, jelas tu khalfa al-masjid, jelas tu kudam al-masjid, jelas tu wara al-masjid, jelas tu fauqa al-masjid, jelas tu tahta al-masjid, jelas tu endal masjid. Di mana ya? tu ke ma al masjid. jelas tu iza'a al-masjid. Jelas Jalastu hidaa al-masjid. Jalastu tilqa'a al-masjid. Bahna wa hadhihi salasah maknaha wahid. mananyu iza, hidha, tilqa' ni mananya wasa. Nanya mana muqabil. Muqabil ini. Muqabil ni tuan kau. Ya ta halik sang ni sang. Ni sang. Jadi masjid. Ni masjid. Di sang ni muqabil masjid. tôn bọ mà chừng lâu mà nà này hà sa này và hà gì sa la sa mà nà hà wa hết đấy mà nà một cò bil này iza hiza tilqa mà nà giao khảo nè mà nà một cò bil này hiza nó cần khọ nè mà nà thì sa nó khọ từ bên này này hiza bên này này một cò cái nào tôn bọ cậu à tôn mục đó ừ. nó samma samma na hunak huna mohni សម្មាសម្មាណមកមកណាន់ហូណាមកនេះจึงต้องពីនេះអ៊ីវសតមកការនេះនេះជំមីសានោះជាចេអាសានេះចេលេសទូអាម៉ាមិនមស្ជីតចេចេលេសាអាម៉ាមិនចេទាំងពីនេះសានេះ Santino ke Santini. Hmm. Oke. Okay. Kudam kene. Kena kena kudam. Agak kudam. Kudam. Isa isa iza hong hiza tilqa'i mana muqabil hmm. kalau ni boh nilai ni tu baik pina wa hadhi salasah ni makna ha wahid hmm sip ke tak Thank you. Okey, i'rab asma'iz zaman wal makan. Chừng wa jami'u asma'iz zaman taqbalu an-nasba 'ala az-zarfiyyah la farqa fi dhalik bainal mukhtas minha wal ma'tud wal mubham. Mana tong pi isim zamanan yutatul mansub zarfiyyah. Kong jela zat zaman mansub 'ala az-zarfiyyah, zat makan mansub 'ala az-zarfiyyah. la fadqa fi zalik samumta nan yule zat muftas ataupun zat ma'dud ataupun zat mubham ini akan syarah ya bangsa-bangsa hakik yu zat muftas na'ni bil muftas yule zat muftas ma yaqa jawaban limata baik kik ada nyu jawab mata jeng nan yu zat muftas ya nah mata ni ni ni nahbu yaumal khamis taqulu sumtu yaumal khamis dijawab oleh mata sumta sum tu yau man khamis ni yau ma ni yêu giọt một tao nên về cái như trường hợp ma ta chừng ma ta pini ma ta cái uh, ma ta istifhamiyah na xe xe hay ma ta istif cái do là ma ta nhìn tờ tua ma ta istifhamiyah ma ta shatiyah bây giờ chừng pini ni ma ta istifhamiyah istifhamiyah rồi nó sẽ lại la giọt phi à hạ la shatiyah ok ma ta shatiyah không nè تبع أتى جوازمنا نمتا أمات أتو usafit أسافر ya kanan <laughs> mata tashab ashab eh, lain fi'lain nih iya mata ni boleh saya saya mata istifhamiyah la zot la setiah oke ken mata setiah nih oh. ni pini ni bil muhtas ilu iya zot dan ma yaqa jawaban limata công cái đấy, kalima con như chữ vật về cái mata chừng giọt con như chữ vật chừng ma về cái mata chứng là nó nhiều giọt một tọt nữa do có thể là na một dâu mình không thì số lệ mata sum ta sum tu dâu mình không bố chữ vật về cái mata cái mata sum ta sum tu dâu mình không chứng dâu mà không này giọt nhá giọt một tọt như nhá thế nè, à, ok thì sao nó nhiều giọt một tọt Ừ. Ừ. Thế là mata sum ta sum tu dâu mình không chừng giao mặt khamis hắn yêu giọt một tay và nạ nê bil mạ tụt hả cái yêu giọt mạ tụt ní ma ya cọ jawaban li cam cam ní xe thua gầy xe gầy cam istifhamia la khabaria cam tờ tua nè hầm lộ cam mặc sụp cam vì ní cam istifhamia la khabaria này mạ tụt đeo cái kal usbu wa shahr តាពូលោកអឺកម្មកម្មអតកាហ្វតាអតកាហ្វទូអ៊ូស្ពូអានជាងអ៊ូស្ពូនេះនេះយូសតម៉ាក់ទូតនេះនេះម៉ាក់ទូតនេះកុំងយ៉ាវជាងហាកម្មអតកាហ្វតាអតកាហ្វទូសារ៉ាន់នេះនេះអ៊ូស្ពូសារ៉ាន់នេះអលអ៊ូស្ពូអសាហារនេះយូឡាសតម៉ាក់ទូត nah như nyu sarah pi pi ne kale man na tiếng giọt muftah nan jawab sam gặp là mata ờ, giọt mạ tút jawab kam hả Hả? Hai, pakai jawab nanti dia mak tu nè, Nanti. Nanti mak tu dia. Tiklamul al mubham zat mubhamnya nih. Wa na'ni bil mubham ma la yaqa jawaban li syai'in minhuma. Mungkin jawab pe ke mata oh minhuma ini nih. Wa wa na'ni bil mubham ma la yaqa jawaban li syai'in minhuma. Minhuma ini min kene min mukhtas dan ma'tud nah. Kahin wal waqt taqulu jalastu hinan mubham. Thao có đơn này cả tổ là hà bì cả vật trả tu vắc tần cả tổ là hà vắc tu vớt khao vắc vớt đơn này mộc hàm mới mộc hàm kìa đấy hay vật à để lấy tôi hay nan cả tôi api thao có bị đời lại ở để lấy tan ok wa amma wa amma asmaun makan fala yantasib minha ala zofia illa salasa anwa ataupun ngan lebih ber, yo ke masjid yo ke sang nah yo ke masjid baitun si selebih ya nah wa amma an makan oke masjid matrasa ton. asron. Nah, fala yantasib minha ala zarfiyah. Tehula nyune zarfiyah jingo. Walaupun nyu lebih ke deh kelainan. Ờ, zarfiyah cũng chỉ khan cái này nó cái gì phải cái này amam bara khalfa tahta cái nó. Ok. Illa salasah minha min illa salasah anwa. Al awal mubham. Isim mubham. Này kia đấy, thì sao? An mubham min zaman huwa ma talla ala qatrin min zaman. Ghair muayyan. អស់កេនីលោកចានេះទៅសាមចានេះលិតប៉ាន់ដែរលិតប៉ាន់យលិតប៉ាន់យលិតបើមលោក makan hmm. ya ya bi pan malah Oke, ya ya ya ya. murabihi min asma'il makan ma la yahtassu bi makan bi ainihi. Ya ya. Ờ. các asma tăng hết cả chỉ sao? đó các asma an jiha do các asma từ phau co ta ta yamin yasir amam khal từ đã năm từ nữa chứ từ vậy đó ní có mập hàm này mập hàm này mập hàm này kia kim nương acid jihad acid năm hiya fawqa tahta yamin simal amam khalfa wa ma asbahaha. Ya nah? Kalimah amam Kalimah amam Amam tobih ni fawqa tahta yamin simal amam khalfa tobih ni nyu yu mukham, mubham. Mubham ni mana nyu hu yu le mana nyu ke mana nyu la yahtassu bi makan ayyan Ul tu tahala jale Jalastu amaman masjid. Ni masjid ini. Udah masjid. Ai bila jalai jalastu amam masjid. Kagalai amam ni amam masjid. Amam ni mừng masjid ni na tum plo lu yo amam ni. Hả? Ừ, nó bỏ đã trùng lịch nghi đây, yêu amam này đấy. Nếu như mốc hàm này, gọi đúng một ai dần, ok là cả tôm nắp xong kỳ, biết thì cao cả tôm nắp xong kỳ ba hàm hết, nó yêu gọi đúng từ từ mốc hàm thế này, một ai dần thế này như là à à jelas tu mes amama masjid maknanya meng masjid ini nau ya tau lalu nap nap nap nap nap nap cái nào tol không cái cái gì đây yêu amam cái hụt thông đó nè vậy là ai nãy ta anh amam mình masjid to hằng cái nào lâu lâu cái đấy học lâu lâu lâu cái đấy cái nào không ok chừng chỉ phải này thì tham ăn mình hạt cho bài nè ok chỉ phải này thì thật cơn mình hạt cho bài ô ta học phong cò Jalaitu fawqal masjid ឧទាហរណ៍ Jalaitu fawqal masjid នេះនេះទីយកចនល្ងានេះតបហៅកោកុំហូហូហូហូហូកំណត់អូនេះយមកហាំទៅនេះយើងនឹងកែកាលីម៉ាតាតា Jalaitu tahtan masjid យលេក masjid ដឡាំទុំក្លោលោហូហូច្បាស់អូយកគេនឹងយ៉ាមីនថាកណូទូមេតអូ shimal ka iu amha mone khalfa wa ma asbaha zalik dấu cả kia wa ma asbaha zalik dấu cả vasat kia ni utaha vasat à, to trong cơ cơ không có được này utaha cả là chỉ là cả thọ cơ bành hơn cùng chạm thọ cái thuộc lâu lâu à tao cả là cả thọ cơ play Việt Nam play cầu thọ cái cơ mà lại thọ cái lục lâu lâu nó <laughs> nói yêu là wa ma asbaha vasat ừ, ừ. vasani Di sakal belah-belahnya asma jihad nah. Di di dua asma al-maqadir. Al-mili wal farsakhi wal barib. Al-mil ya ya ya litlau nah nyelek mananyo mananyo peh kang tumpau. Tum. Hap bau pa bau jam. ហ่าសុំមកបោ5តោសម្លាន់មេត្រ yêu yêu mi lên nè bóp lên lên nó căng cái nhiều tờ đau mail mail là chừng này dâm thao chừng này kì chừng này giờ mình lao căng đau mấy nhà mi mi này yêu hà mi lý nhau hà tốm smong tốm họ nhau ba hạt lo hạt lo năm giờ là chỉ yêu là hai hai hai km này ní giờ là hai km này giờ là hà mi hà mi lên nè nhau smong hơn hạt lo năm hạt bào năm tàu mệt nếu này hạt bào mệt mấy này cho nên lùi chuyện năm tao bẹt ca nữa nè ừ. nếu giờ mi lên này mi lên này bọn nó ờ, thì tua yêu cái này phật sơ phật sơ này ba mil arba am ya ba cái sạc lau lau lao salasa am ya chừng nghĩa là tiêu tam nó dễ bôi lo nào phật sơ bốc tua ấy Barid ha barid isna asat milan. Barid nana al barid. Nyo pro tua. Pro tua ke? Ha pro tua milan. Từng ni zaman telau te dai ya. Gani te thapang ya. Mi le to thapang to ni. Con yêu mèo mèo đó nè. Chừng sirtu milan này. Milan này. Yêu cái maf maf'ul fihi này. Giọt zaman mansub ala giọt fiya hay này. Wasalis ma kana mustaqan min master amilihi ma kana mustaqan min master amilihi mustaqan hakik mana mustaqan makhuzan na ah, mak makhuzan makhuzan mustaqan makhuzan hakik kong nyutah atau gang meuk meng master amilihi meuk mai meng master uh, ulama khilaf kalimah utaha kalimah jalasa hong kalimah julus ini nih jalai asal utaha jalai majlis majlison majlis ini main kalimah jalasa ataupun main kalimah julus ini yalah aslun mustaq nih aslun mustaqat ulama posriyun kala main kalimah master Toroba, Yatribu, Itrib, matrub tengpih makna kalimah darbun majlis ke tengpih yajlisu jalasa yajlisu majlis ke tengpih makna kalimah julus asalnya nah ini kau nyelahkan oke maka namun mustaqan min masdad amilihi oke masdad amilihi ini majlis ini makna masdadnya nih oke makna jalasa nih Negara tu lai, ô, asal nó mang cara sa kan ona. Jala jala macli mang kali make makal macurus mu ya. Memang memaster. Banyak pini ni. Maka nama mustaqan mình master amilihi. Jau kana bu jalas tu majlisa zaidan. Okay. Majlis memang master ni ya. À? Master amilihi ni kek ni. Julus no. Pini ni jalas tu amelo ni. Belum majlis ni memang mustaq makhoi mengkalimah julus no. Ni ko magsalima ka na mustaqan min masdar amilihi. Ni hmm. majlis ni mustaqan min masdar amilihi. Masdar nyo ke dulu sino. Ha, ya ke? Ding Oh, nan yêu Master Masdar hay'ah. Ataupun yêu isim hay'ah. Jalsah, jilsah. Ha, masdar hay'ah. Untuk yêu isim hay'ah, isim marrah nah. Nyoken nyoken masdar. Betul yêu ni. Oh nếu mà chả tu mà chli chừng mà chli này Arab là kiện này zor makan mansub ala zor fiya tapi syaratnya na mustaqan min master nè, nana mừng chừng ờ giờ là ông tôi lên này làm bạch chị pia pia xếp cả pia وقال الله تعالى وكنا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد مفرد نيو اوكي مقاعد ini mufrad ni okey maq'ad ni ni maq'ad maq'ad thì maq'ad ini memaknai kalimah okey qu'udun ni memaknai kalimah qu'udun ni ya kong lama kana mustaqan min masdar amilihi ya nah ចឹងវអានណាគុណណាណកអូទូមិនហាមកអៃតាលិសាំនេះនេះសតមកកានមិនសុបអលសតហ្វីនេះកយោមកញមញមមកកាលីម៉ាកូតតែមិនស្នងវម៉ាអតាហាយីសាឡាសាក្លៅមកកាននេះនឹងគេនឹងក្លៅមកកាននេះអស្មាអជីហាតអសិតអស្មាអលមកោទីតអឺ plau cái mà plau nên nè وما أتى هذه الثلاثة أنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابها للظرفية cái gai mang này cái huệ lại ظرفية chừng ô giờ cái lại فلا تقول جلست البيت بيت này makan phía masjid có makan cái tori có makan cái việc cái tôi biết cái huệ lại جلست البيت rồi cái lại bait này ظرف makan mansub là ظرفية chừng ô nè Tenmeh banyak lagi gay mengklau ni ni tiu ek lagi zot fiyah jeng oh. Walaupun jur pi majlis kan ni lebih je ke. Tapi lagi zot fiyah jeng mok at zot fiyah jeng. Tapi gay menan lah jeng oh. Jadi tu al baita tu wala sallaitu al masjida wala kumtu at tariqa walakin tajurruhu bi fi. Jadi tu fil baiti sallaitu fil masjidi kumtu fit tariqi. Tenmeh yafi kanan jing o wa qauluhum qaulu hai ni qaulu arab ni ya le pa ta pun ya le qauluhum qaulu arab ni qaulu arab tu zaman teh nah nak kan gap ni on ha kan zaman ni oh gặp zaman ko ngak ko ita ni zaman tau mơ ploh na ka ngok na tau mơ ploh hijrah na ka ngok na này ya pi ni je pi ni pi wa qauluhum takhantul masjid wa sakantul baita mansubun ala tawassu bi isqatil khafid Arab biaya ni takhantul masjid takhantul fi masjid chứ không takhantu fil masjid trong trong coi ta họ takhantul masjid nan dia cũng sama meng Arab mà ha takhala nó nhum ta takhala fi takhala hu gốc chết takhala hu gốc chết đâu tapi masjid ni tak kontrol masjid tak kontrol bait jeng tapi tak tak kontrol fin masjid jeng oh gak um dia dan ke kha lai tak khala le kha le tak khala sung bun tak khala tak khala ya lai makan makan hatai ni makan ke fi jeng oh ghairu makan fi ke fi jeng ni ni la fi Tenet hơn. Ta lên lưu khi Allah lại. À. Vật khô lũ ấy. Vật khô lũ. À. À. Hakikat. À, Udkhuli à, Ha, fadkhuli fi ibadi nih. Fadkhuli. Fad fadkhuli fi ibadi. Paham? Wat khuli jannati. Jannati. Bỏ bỏ lên cho coi ta, jannati. Bỏ tên à. lên. Hai bên lên mà can, chạy phi, la phi, ni chạy phi dừng ồ. Wat khuli jannati. Hồi chạy lại bỏ vật wat khuli phi jannati ồ nè. Cái vô là jannah này mà can. thế đấy. Betul lebih tên đấy. À. Ibati ini kan makan kìa. Kan o chạy phi á phát phi fadkhuli này ibadi ni. Oh, nan ia lughah ni mabniyah al-sama. Al-lughah à, mabniyah al-sama. cái do là tìm vậy là ô lùm nga coi ta mượn cốt an mà giờ cái mừng hati mà mừng siir arab mà ô lê hinan nè bà cao lùm ta không tôn masjid chừng ta không tôn masjid trong như hai miệng là ta không tôn masjid trong hal ta không tôn masjid à chừng hanta kantol hanta kantal kar ya jeng hanta kantol mat pi jeng oh Fi jeng oh lagi lebih hanta kanta kaabah ah dan mau kaabah ke oke hanta kanta fi Ka'bah, onah. nih ada lalu cemah ini nih fatkori fi ibadi fatkori janati Oh, lebih ini ya, bakau loh, jeng cemah ini nih. Haba tak kalah hati dah, tak minyak makan. Hati minyak makan, cek lah, cek fi jeng oh. hay chừng. tu phi أبينكن مكان أجن يقول دخلت في جم في في جماعة الصالحين أوكي jadi دخلت بني دخلت في ini في jamaah ulama utaha này, này phi này. Giờ cái phi chừng cái do chùa jamaah này không cần không cần là pio ok này. và câu luôn câu luôn Arab này này tìm mít Arab lại mà này gì này bỏ cái kan Arab da wan zamani ona kan o kan mit Arab jage na tiếng ona kan coi ta o kalau kena play gặp kan mit gặp dia le ta khol tu fil masjid tiếng o kau lu home Arab boleh tu kha le pas bahasa gặp pas pun gặp pun gang hut jahan ha thon na tau mơ plo hijrah pengok na na kengok ni na dia le ma kala ni tu tu hut jahai si ir ka deh ki ka deh تهو جاهم دا قائتا ني ني قائتا ني يلا عشر احتجاج زمان كون لما حجة ببنوت يمكن احتجاج نانا جن وقولهم قولون عرب دخلت المسجد بوكي سكنت البيت هو سكنت في البيت هنا بوكي هم كلم هسا كي كون قبل لو لم كتاب نهو ذهبت ذهبت سام يهو إلاو Zahab Syam ya. Ah, nan sama mengharapkan, mit mengharapkan membiaya nang kan. Arab zaman telau nang. Ngan ni fek lule zahab tu ila Syam ya. Sakantul baita. Boleh mansub okay? masjidah baita ni mansub alat tawassu bi isqatil khafid. Seolah-olahnya lek tu fil masjid ya, tapi gak nyut nayo sebab sama mit nan ya. Ah. Tapi nyutak dila isqat hazaf khafid haraf huruf jar. mà nói như dân anh thì ta không tôm masjid là cao tôm là masjid tam có bia kì cao tôm masjid vậy này hay tam đó là cao tôm là masjid bia kì hậu thua bia kì tôm masjid vậy thôi tôm rồi chứ nên tôm cạ ba kì hay là đây tôm tự làm cạ ba nếu lấy sao hay thì tam bia vậy nó vậy cho gặp này cái này à, ôm thờ tăng tăng làm ok Ketemu masjid gitu. Saya teman masjidnya. Ini lentok kan masjid ini. Atau dalam pihak tapi temu trang không? Giao lên xuống tôi tôi đến mơ cả bà cái. Trang trang temu từ làm không? Ok. Trang temu từ làm không? À, như xe xe gặp này này, xe gặp. Chắc không nói ya, escono fil في في الأثناء أسكن في البيت أسكن في السكن أسكن بس لệt chua này thì lệt chua nhà lang lệt lệt chua nhà lang cái set ở tập nhá này lệt chua đó bác ấy à. IP iskat al jar wa ijra al qasid majra al mutaatti bác vâng ấy mà nói rằng hazaf huruf chợt lá rồi rằng đau lại chừng phải e lazim như này có có xin ấy rằng ừ. mức phải e có xin phải e lazim majra mutaatti chừng giao các phải mutaatti này sebab dakhalana fi'il muta'at eh, lazim đang nhìn giáo cả một tạt thì wal aslu takhaltu fit dahr hmm. sakantu fil bait okay hmm. falamma này falamma cái gì falamma huzifa al khafit nusiba ala al maf'ul bihi an, tawassuan tawassuan ni tajawuzan tajawuzan ya le ya le tam la ipa ngạ bệnh nhân năng ngạ bệnh nhân nương ngạ bệnh nhân năng ngạ bệnh nhân nương ok cái này chừng từ bài học pi bạc bằng pi hết chừng sau đó chàng tận nặng từ bài bạc al mafun mình ajlihi chừng từ từ tầm này subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik and put that